xin chào tất cả các bạn thì hôm nay Dũng em quay trở lại với anh em trong uh, video chia sẻ về xe đây thì uh, hôm nay Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ anh em về cái phần đó là phần lớp xe nha thì anh em biết uh, lớp xe uh, Dũng sẽ chia sẻ anh em một số cái uh, kiến thức về lớp xe và một số cái uh, xuất xứ từ lớp xe và cũng như là tại sao lớp xe chúng ta xài nhanh mòn và một số anh em cũng hay than thở là xe chúng ta lớp xe xài đôi lúc xài những cái thương hiệu tốt nhưng mà tại sao nó nhanh mòn thế và đôi lúc nó à, hai bể bánh nữa thì ok thì Dũng sẽ à, tiếp tục à, chia sẻ anh em về một số cái kiến thức để anh em có thể nhận biết và anh em khắc phục để cho anh em nó giảm bớt tiền chi phí và cũng như là đảm bảo anh em luôn xài những cái lớp xe tự tin chạy du ngoài đường mà à, xài lâu dài hơn nha ok thì mà anh em vào video này luôn <laughs> có một cái kiến thức mà không biết anh em có thường hay thắc mắc hay không à, mình thì mình cũng hay thắc mắc và mình tự tìm hiểu thử và mình biết à, như thế nào thì mình chia sẻ cho anh em đây thì anh em biết tại sao cái vỏ xe nó thường có màu đen và anh em thường tại sao cứ suy nghĩ à, không có khi nào anh em đặt thử câu hỏi tại sao nó không phải màu khác mà là chỉ là màu đen thôi thì à, mình sẽ trả lời luôn cho anh em đó là vỏ xe nó xuất xứ cũng rất lâu rồi nó cũng dạng à, nằm năm 1900 hồi xưa gì đó thì anh em biết nó nó cũng từng làm từ à, cao su và cao su thì nó có màu trắng thì nó rất nhanh mòn thì người ta đã nghiên cứu người ta bỏ thêm một cái tạp chất nữa đó là cái carbon carbon gọi là carbon đen nên pha vô thì nó trở thành cái màu đen và Ờ, nó, người ta lấy ra để làm cái à, bánh xe và đầu tiên thì người ta cũng pha trộn nhiều nhiều cái chất khác để cho nó màu khác nhau nhưng mà anh em biết á màu xe thì à, nếu mà có nhiều màu khác nhau thì nó lẹ lẹ dơ lắm à, chúng ta chạy bùn đất này nọ rất là lẹ dơ và những cái màu á những cái bánh xe mà sử dụng màu sắc á thì anh em biết nó nó nó khi mà nó tiếp xúc với ánh sáng mặt trời á, thì nó lẹ xuống màu và nó lẹ mòn lẹ hư lắm thì lúc đó người ta mới nhận ra đó là cái vỏ xe nó màu đen nó chất liệu màu đen và sử dụng màu đen thì nó mới bền hơn và nó không có dơ nó không có cũ và nó không bị xuống màu khi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nhiều đó đó là một cái kiến thức mà mình thấy cũng hay nên mình chia sẻ lại cho anh em đó ok thì một cái kiến thức mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó đó là anh em thường hay có hai thắc mắc đó là tại sao à, cái à, vỏ xe trước nó thường hay à, nhỏ hơn cái à, vỏ xe sau cho anh em coi đây vỏ xe sau thường hay lúc nào cái thông số và anh em thấy cái độ bự cũng như là cái độ à, chiều ngang chiều rộng cũng như là kích thước của nó lúc nào nó cũng to hơn cái à, à, bánh trước và tại sao như vậy thì lúc trước á, anh em biết á, là người ta cũng đã từng nghiên cứu rồi người ta thử nghiệm á, là hai cái vỏ nó bằng nhau và nó cùng kích thước với nhau thì nó chạy cũng ok nhưng mà thực tế khi mà tăng tốc hay này nọ và tải thêm tổng tải lớn thì nó không có giúp cho xe nó làm cho xe nó ì quá nên lúc đó người ta đã thiết kế người ta làm cho bánh xe sau nè nó bự để cho nó có độ cứng cáp và cũng như cái độ um, à, kịch cộm và anh em nhìn từ phía sau thì thấy nó à, nói chung là nó hùng hậu hơn nha nên người ta cho cái bánh sau nó nó bự hơn để nó tải à, động tải lớn và nó à, giúp cho xe tăng tốc nhanh đó đó là à, và bánh trước thì nó hơi nhỏ xíu để cho nó dạng giống như anh em chạy nó lướt lướt lướt lướt lướt sóng nó rất nhanh đó đó là một số cái ờ, kiến thức nhỏ nhỏ mà mình muốn chia sẻ lại cho anh em nào mình chưa chưa có những cái thắc mắc á và anh em <laughs> cũng như là có những cái thắc mắc là tại sao bánh xe trước à, lúc nào nó cũng nhỏ hơn bánh xe sau đó ok thì à, đó là một số cái kiến thức nhỏ nhỏ của mình chia sẻ lại cho anh em ok có một số video trước mình đã chia sẻ anh em về phần lớp xe rồi và một số cái thông số thông số nó gợi dạng giống thông thông số nhiều anh em cũng không có hiểu lắm thì à, mình đã chia sẻ một số cái thông số nó đơn giản rồi và một số cái thông số anh em cần à, à, lưu ý để anh em biết là cái phần BB nè 50 ha gì ha là 49 hay gì đó BB nè đó, ef gì đó đó đó là cái cái phần chỉ số về à, cân nặng đó nha anh em chứ không phải 50 để à, tải được 50 kg nha anh em cứ có một cái bảng anh em lên Google mình sạch thì sẽ biết và phần B này cũng vậy anh em sẽ biết là mình sẽ chạy cái tốc độ là bao nhiêu cái B này gọi là để anh em so, trong cái bảng đó là cái phần tốc độ anh em chạy tối đa của cái của của cái giỏ này và đây là chỉ chỉ số à, à, trọng lượng cân nặng mà anh em à, tải được cái trong à, cái giỏ này nha thì anh em à, nên lưu ý một số cái cái đó là nhiều chỉ số khác nhau trên những cái giỏ đó là một số cái chỉ số để anh em biết mình chạy xe và mình tải cái số lượng ký nó bao nhiêu chứ anh em thường đôi lúc mình à, à, có à, cái xe thì anh em cứ thường là cứ tận dụng nó tối đa lắm anh em cứ thường chở rất nặng đôi lúc chặt hai chặt ba nữa mà số ký của mỗi người nó khác nhau nữa cộng lên đôi lúc nó qua cái số ký một số anh em khác thì hứng hứng nha anh em cứ test à, xe liên tục cứ lên ga xuống ga và chạy tốc độ và nói chung là bất chấp thì, thì nó cũng là ảnh hưởng đến phần lớp xe chúng ta rất nhanh mòn và nó à, gọi giống như là xài theo kiểu là phá xác nó rất nhanh mòn nha ok đó là một cái lưu ý về cái yếu tố nó dễ mòn cho xe chúng ta theo đó, đó là anh em à, xe chúng ta lắp xe rất nhanh mòn đó là do anh em à, một đó là anh em chạy những con đường dạng là những con đường gồ ghề quá nhiều lên núi xuống núi hoặc đôi lúc những con đường ổ gà ổ voi đá đỏ đá bi đá tùm lum hết thì nó dạng cái mặt tiếp xúc á mặt tiếp xúc nó nó sẽ không đều thì nó rất rất nhanh mòn và nó mòn á, thì à, anh em biết biết á thì à, nó nó nó sẽ bị cấn rất nhiều do chạy những con đường gồ ghề nó nó cấn nó mòn theo những cái à, à, dạng giống như khu cu quẹo á có một bên thì nó mòn một bên thì nó không mòn ở lúc một bên thì nó còn <laughs> gai một bên không còn gai thì đó cũng là cái yếu tố là do chúng ta chạy trên những con đường quá gồ ghề ok yếu tố tiếp theo về cái phần lớp xe rất dễ nhanh mòn đó là anh em biết lớp xe thì nó nó thường hay à, giống như là nó chất liệu nó khác nhau và nó có những những cái um, dạng trong khoa học à, trong uh, uh, hóa học này nọ thì nó người ta gọi là cái nguyên tử hay gì đó tất tất cả nhiều thứ khác thì nó luôn chuyển động thì à, người ta sản xuất ra là bánh xe là dùng để chuyển động và liên tục thì anh em thường anh em à, không có chạy xe anh em để ở nhà thời gian thì tự nhiên nó rất rất mau cao su nó rất mau xuống nha vì xe nó phải chuyển động thì những cái à, trong đây nó phân tử này nọ nó nó mới chuyển động theo à, cái chiếc xe thì anh em biết nó nó nó mới à, có tác dụng và nó sẽ à, làm cho cái xe cũng như cái vỏ xe nè nó à, nhanh nó, nó không có mòn nhanh á và anh em cứ để ở nhà lý thời gian nó tự nó xuống nó rất nhanh nha đôi lúc để ở nhà không chạy mà lại nó mòn nhanh nó bị à, dễ bị nứt nhanh hơn nữa đó đó là một cái yếu tố là anh em không chạy nha ok thêm một cái yếu tố mà làm cho vỏ xe chúng ta rất là rất nhanh mòn á đó, đó là anh em thường hay là gì anh em thường hay thắng thắng rất nhiều thắng lết bánh thắng chặn hết hết ga thắng lết bánh thắng à, thắng gọi là kéo xe luôn thì nó làm cho vỏ xe chúng ta cực kỳ nhanh mòn luôn nha anh em và một số cái yếu tố nữa đó là gì nhanh mòn nữa đó là anh em mua những cái vỏ xe không có thương hiệu những cái vỏ xe giống như anh em mua lại của người khác và anh em cũng không biết xuất xứ từ đâu nữa đôi lúc người ta tái chế hay người ta làm gì anh em cũng đâu có biết được thì anh em chạy nó rất nhanh mòn nha đó là cái ờ, phần nhanh mòn về cái lớp xe và thêm một cái yếu tố mà xe chúng ta rất nhanh mòn đó là anh em thường hay không để ý đó phần à, bơm bánh xe thì anh em ờ, thường hay em bơm bánh xe nó không có đúng ờ, tiêu chuẩn cũng như là bóp nó hơi vừa cứng thôi nó dạng nó cứng nhưng mà nó không cứng quá nó không có căng quá thì nó khi mà căng quá thì anh em chạy diện tích tiếp xúc nó ít nó nhanh nhưng mà nó cũng rất mòn và một số cái khác đó đó là anh em bơm thì nó bơm hơi hơi bơm quá mềm thì nó ờ, sẽ tiện diện tích tiếp xúc nó quá mềm và anh em trở nặng nữa thì nó lẹ rất lẹ mòn nha thì anh em đó là cái phần anh em nên để ý cái phần bơm bánh xe okay. thì ok thì anh em biết ờ, thêm một cái yếu tố mà làm cho cái vỏ xe cái lớp xe của chúng ta rất nhanh mòn đó là anh em biết đó đó là anh em bo cua quá nhiều anh em thường những cái đoạn đường của mình chạy từ ờ, đi học đi làm hay gì đó hoặc những cái con đường anh em di chuyển á nó có rất nhiều cái cua và anh em cứ bo cua bo cua quá nhiều thì nó rất rất nhanh mòn đặc biệt là thêm một cái yếu tố rất nhanh màu nữa đó là anh em không vệ sinh cái cái vỏ xe của mình và khi anh em không vệ sinh á, thì nó sẽ bám rất nhiều bụi bặm và nó rất lẹ cũ và nó cũ thì nó xuống cao su và cao su nó từ từ nó mục thì anh em càng chạy càng mòn nha ok đó là cái yếu tố làm cho cái lớp xe nó nhanh mòn ok thì à, anh em biết á, nãy giờ mình đã chia sẻ anh em về một số cái kiến thức về cái à, vỏ xe cũng như là cái lớp xe khi nào à, cái à, lớp xe nó nhanh mòn tại sao nó nhanh mòn và anh em nên à, tránh những cái trường hợp đó để xe chúng ta không có lớp xe chúng ta xài được lâu dài hơn thì à, một số số cái nữa đó là cái à, một số cái kiến thức về à, lắp xe và một số cái thông số về lắp xe mà mình đã chia sẻ trong video này thì anh em cảm thấy video này ok thì anh em cứ uh, chia sẻ hoặc uh, nhắn like nha một số anh em khác thì comment bên dưới cho mình biết thì uh, video uh, của mình tạm dừng tại đây xin chào anh em hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào